duy một cách logic thì họ chắc chắn họ sẽ theo và họ sẽ nghe tôi lấy giả định với cái dự án Vinhome Grand Park của chúng ta 271 hecta với số lượng căn hộ như vậy với số lượng thấp tầng như vậy thì nếu mà ở full tức là tỷ lệ đất đầy khoảng độ 100% thì số lượng cư dân dự kiến sẽ khoảng từ 150.000 đến 200.000 người và chúng ta có thể nhìn lại một số các cái tỉnh hoặc các cái thành phố nhỏ ở xung quanh chúng ta thôi thì tôi thấy tôi theo đi tôi đọc uh, nghiên cứu gần đây nhất báo cáo gần đây nhất thì nó có đâu đó khoảng độ tầm 50.000 dân trên một cái thành phố hoặc một cái tỉnh nhỏ nào đó thế thì điều đó mới chúng ta có thể nhìn thấy rằng là gì cái nhu cầu về mua sắm ăn uống dịch vụ là rất lớn và rất cao tại khu đô thị của chúng ta chứ không riêng gì về Manhattan. Và có một thêm thông tin nữa cũng rất là uh, vui như tôi ở trong cái group ờ, CEO với cả các anh chị uh, giám đốc đại lý tôi nói là uh, tin vui dồn dập đến là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta chính thức đề xuất và đã được thủ tướng uh, chấp thuận về chủ trương là tạo ra một thành phố trong thành phố tức là sẽ gộp vào 10 19 phường và 3 quận ở khu đông để tạo lên một cái thành phố trong thành phố và cái trong và cái thành phố trong thành phố đó thì có một trung tâm đó là Vinhome Grand Park và ở Vinhome Grand Park thì chúng ta có một trung tâm đó là The Manhattan tức là gì The Manhattan là trung tâm của trung tâm của trung tâm ờ, thì đấy là một cái điều cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ quan trọng để khách hàng ra quyết định đầu tư vào dự vào phân khu The Manhattan thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái tổng thể của dự án à, của phân khu The Manhattan thông thường trung tâm thì tất cả những cái tiện ích những cái quan trọng nhất sẽ phải bao quanh cái trung tâm đó thì đường Manhattan của chúng ta là như vậy các bạn có thể nhìn thấy xung quanh Đa Manhattan chúng ta sẽ có những cái gì ạ thứ nhất công viên 36 hecta hàng đầu Đông Nam Á thứ hai chúng ta có trung tâm Vincom Megamall và các bạn có thể nhìn thấy là đang tiến hành xây dựng cái design cái thiết kế của ở ờ, Vincom Megamall ở quận 9 của chúng ta rất là đẹp cái thứ ba đó là tòa nhà văn phòng với kiến trúc rất là độc đáo và kiến trúc này đã được duyệt rồi và dự kiến cái tòa nhà văn phòng này sau này thì uh, cán bộ nhân viên của tập đoàn cũng sẽ về đây làm việc tiếp đến là các bạn có nhớ hồi đầu khi ra phân khu Rainbow thì tôi chỉ nói với các bạn là có Vinschool nhưng mà là mầm non nhưng ngày hôm nay chính thức chúng ta sẽ có Vinschool liên cấp trường liên cấp Vinschool trước chúng ta không không có dự kiến không có làm cái bệnh viện Vinmec ở của chiến của chúng ta nhưng nay chúng ta đã có thêm bệnh viện Vinmec và cuối cùng là tận dụng cái hệ sinh thái của Vingroup từ VinFast đó chúng ta sẽ có hệ thống VinBus uh, chạy bằng uh, pin tức là rất là thân thiện với môi trường thì toàn bộ cư dân sẽ được di chuyển trong nội khu sẽ có những cái tuyến xe, xe bus ở các cái tiểu khu khác nhau để cư dân có thể di chuyển xung quanh thành uh, dự án của chúng ta một cách rất dễ dàng và tương lai có thể sẽ kết nối thẳng từ dự án của chúng ta ra bến uh, bến ga của metro số 1 bến thành Suối Tiên. Và đây là tổng mặt bằng tiện ích của ở ờ, uh, The Manhattan. Uh, thường ra thì tôi cũng cái này thì mọi người tôi nghĩ là mọi người quá hiểu rồi Thế nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm tại vì các bạn có thể nhìn thấy thông thường một phân khu thì họ sẽ có một cái cụ tiện tiện ích thì giữa hai cái trường liên cấp Finschool và bệnh viện Vinmec thì các bạn có thể nhìn thấy cái cụ tiện ích kia đúng không ạ? Thì thông thường thì sẽ có một cụm tiện ích như này thì vì thông thường cái nhu cầu của cái khu thấp tầng không cao về sử dụng các cái dịch vụ như là khu cao tầng. Thế nhưng riêng đường Manhattan của chúng ta thì chúng ta đang có chọn cái công viên 36 hecta và chúng ta tôi đã khoanh chọn cái khu vực ờ, gọi là công viên trung tâm và đây sẽ là một cái tiện ích tăng thêm của phân khu The Manhattan và mọi người tôi tin chắc là các bạn đang rất tò mò và đang rất muốn tìm hiểu thông tin là ok uh, bên Vinhome đã rumor ra cái tổng mặt bằng uh, thì cũng biết là shop house uh, boutique villa uh, villa thế nhưng cái diện tích của nó ra làm sao diện tích xây dựng thế nào diện tích đất như thế nào thì ngay sau đây xin mời các Tôi có thống kê đây các bạn nhìn nhé Boutique Villa tôi muốn nói đầu tiên Đây là sản phẩm rất đặc biệt Tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy Có 3 tầng uh, uh, Có một trệt hai lầu một tung diện tích đất sẽ giao động trong khoảng từ 170 đến 680 mét vuông ở diện tích sàn xây dựng thì giao động trong khoảng từ 200 đến đến 880 mét vuông tùy từng căn thứ hai đó là shop house shop house chúng ta có tận 5 tầng nhá một trệt 4 lầu và một tung có diện tích nhỏ nhất là 84 mét vuông và diện tích lớn nhất là 230 mét vuông và diện tích sàn xây dựng dao động từ 180 đến 720 mét vuông. Còn bên này chúng ta có Riverside Villa, khu biệt thự. Tại vì ở ở đây chúng ta có riêng một cái dãy biệt thự mà nhìn thẳng ra hồ trung tâm của công viên 36 hecta. Thì biệt thự chúng ta chỉ được chia làm hai loại, đơn lập và song lập. Đơn lập thì có một trệt hai lầu, một tum, diện tích xây dựng từ 310 cho đến 800 mét vuông tức là rất là khủng khiếp à, và diện tích sàn xây dựng thì dao động từ 420 đến 850 mét vuông và biệt thự song lập thì chúng ta cũng tương tự như vậy có 3 tầng à, có hai một trệt hai tầng và một tung diện tích từ 340 đến 560 mét vuông đất và diện tích sàn xây dựng dao động khoảng 510 đến 540 mét vuông đây là những cái thông tin sơ bộ của các cái sản phẩm tại The Manhattan và vào chi tiết các cái sản phẩm này thì xin mời Boutique Villa đây là sản phẩm rất là đặc biệt như tôi nói từ ban đầu và cái sản phẩm này sẽ có nhiều loại layout khác nhau nhưng tôi chỉ lấy một cái layout điển hình để các bạn uh, có thể nắm được và có thể mô tả cho khách hàng và sau khi uh, chắc khoảng 1-2 ngày tới thì chúng tôi sẽ cung cấp đến cái tài liệu chi tiết đến các bạn thì đây là một cái layout điển hình ở tại tầng trệt thì các bạn có thể nhìn thấy vì sao mình gọi là boutique villa vì chúng ta đang có là gì một phần một phần lớn diện tích tại tầng trệt sẽ là kinh doanh với mặt tiền rất là rộng lớn nhưng chúng ta có thêm một cái sảnh gia đình các bạn có nhìn thấy đây là cái sảnh gia đình là gì chúng ta như tôi hay nói là về già mà có một căn này thì chỉ là ở trên ở vui vẻ với con cháu xong ở dưới ta kinh doanh hàng tháng thu tiền đấy thì đây là cái mô hình rất là đặc biệt lần đầu tiên mà chúng tôi phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ví dụ như căn ờ, điển hình này thì có diện tích xây dựng khoảng 151 m2 và diện tích sàn xây dựng là khoảng 458 m2 gồm 3 lầu và một tung. Thì đây là một cái layout điển hình của Boutique Villa. và mọi người đây vì đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt nên chúng tôi cũng, rất là kỳ công thuê các cái đơn vị uh, thiết kế tư vấn rất là đắt tiền để họ vẽ ra uh, gợi ý cho khách hàng của chúng ta những cái phong cách hay là những cách bố trí nội thất khi mà kinh doanh tại boutique villa như thế nào thì đây các bạn có thể hình dung và đây là sản phẩm shop house cũng là chiếm số lượng lớn nhất và tôi tin chắc rằng đây cũng là cái sản phẩm mà được giao định sôi động nhất bởi vì cái giá trị của sản phẩm nó rất là vừa phải thì tôi cũng muốn sâu với các bạn đây là một cái thiết kế ờ, một cái layout điển hình của shop house xây dựng diện tích xây dựng khoảng 51,2 mét vuông và tổng diện tích sàn xây dựng là 253,6 mét vuông với 5 lầu 5 tầng và một tum đây thì các bạn ấy nhìn thấy cái mô hình rất là điển hình một cái layout rất là điển hình đây sẽ là cái layout cho cái căn có diện tích nhỏ nhất khoảng 84 mét vuông rồi chúng ta hãy sang bên villa nếu các bạn nào đã từng <coughs> nếu các bạn nào đã từng ra Hà Nội đã từng thăm Vinhome Riverside thì các bạn sẽ hiểu được cuộc sống ở căn biệt thự giáp sông giáp hồ nhân tạo nó đẹp và thanh bình như thế nào thì đây ở đây chúng ta có một cái số lượng rất là hạn chế không có nhiều những căn uh, biệt thự uh, đơn lập và song lập tại phân khu The Manhattan tức là vừa sinh thái yên tĩnh lại vừa rất là sôi động khi chúng ta đi sang bên kia một phát là chúng ta có thể mua sắm ăn uống cà phê giải trí đầy đủ thì đây là một cái phối cảnh để các bạn hình dung ra biệt thự ở The Manhattan như thế nào Và đây là một cái layout điển hình của biệt thự đơn lập Các bạn nhìn thấy ạ, rất hoành tráng, mặt tiền rất dài, rất lớn Và có diện tích xây dựng khoảng 306 mét vuông à, Với tổng sàn xây dựng khoảng 892 mét vuông Có 3 lầu và một tung Và tiếp theo đó là biệt thự song lập ạ Rồi đây, đây là một cái layout của biệt thự song lập để các bạn tham khảo. Có diện tích xây dựng khoảng 184 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là 561. Có 3 lầu và một tung. Layout cũng rất là vuông vắn đẹp đẽ. Rất dễ bố trí đồ sau này. Và đây là một số những cái gợi ý về nội thất mà chúng tôi đã thuê các cái đơn vị tư vấn người ta làm cho khu biệt thự. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Xin hãy cho tôi một like và share. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới bên phải màn hình để nhận những video mới nhất về các dự án bất động sản được chúng tôi chọn lọc ờ, về phân tích dự án bất động sản và cập nhật tiến độ dự án bất động sản đó. Hãy bấm hình quả chuông để mỗi khi chúng tôi phát video, bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video đó. Vâng, xin cảm ơn.